giờ quý công ty và quý vị khi chúng ta di chuyển hàng hóa bằng xe tải hoặc xe bán tải thì từ hàng hóa sẽ bị xây dịch khi hàng hóa bị xây dịch và bị sốc thì các sản phẩm trong hàng hóa sẽ bị cọ ờ, sát vào nhau có thể gây ra trầy có thể gây ra móc máu thì công ty gò Vina thương hiệu Vina Shop của chúng tôi sẽ giải pháp đó là sử dụng dây chằng tăng đơ có móc dây chằng tăng đơ có móc thì có hai phần một phần là phần tăng đơ chiều dài dây tùy theo kích thước hàng hóa của quý vị mà chúng ta có thể lựa chọn chiều dài cho phù hợp sau đây là thao tác móc hàng hóa đầu tiên các bạn dùng móc chúng ta móc vòng bên phần vâng, con và phía còn lại phía còn lại của được cho bạn và các bạn lưu ý cái tay cầm được hướng ra ngoài chúng ta dùng đầu dây xỏ vào lỗ và kéo ngược lại và khi chúng ta kéo đủ căng thì tay các bạn cầm khóa và chúng ta di chuyển nặng đơn khi các bạn khóa đủ căng rồi thì chúng ta phải đặt tay cầm cán vào để đánh dây lỏng ra thì như các bạn thấy hàng hóa chúng ta được cố định rất chắc chắn và khi chúng ta muốn mở ra thì tay các bạn cầm vào khóa an toàn kéo mạnh và các bạn gặp lại một góc 90 độ khi các bạn nghe tiếng cạch tức là có hàng hóa dây chúng ta đã được lỏng ra và đây là giải pháp đảm bảo cho hàng hóa của bạn được cố định chắc chắn trên xe tải và xe bán tải xin cảm ơn